Phòng Cảnh sát Giao thông Thừa Thiên Huế cho biết đang yêu cầu các tổ đội tuần tra kiểm soát báo cáo lại thông tin liên quan xe chở gỗ khủng lọt qua nhiều tỉnh thành. Liên quan đến chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát thành phố Hải Phòng chở gỗ lim khủng có dấu hiệu quá khổ quá tải qua hàng chục tỉnh thành đến Quảng Ngãi mới bị dừng chiều 30 tháng 6. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa nắm được thông tin sự việc trên mạng và đang chỉ đạo các tổ đội tuần tra kiểm soát trên tuyến báo cáo. Ban đầu lực lượng trên tuyến báo cáo không phát hiện xe này, hiện chúng tôi yêu cầu các tổ đội ra soát để có báo cáo cụ thể, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế cho hay. Để nắm thêm thông tin về chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát 15H01097 kéo theo dơ móc biển kiểm soát 15EG17241 chở gỗ lim khủng trên đã lọt qua trục tỉnh thành chiều 30 tháng 6. Phóng viên báo giao thông liên hệ với lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị nhưng chưa nhận được hồi âm. Theo thông tin phóng viên báo giao thông có được, trước khi bị lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi phát hiện vào ngày 28 tháng 6, chiếc xe đầu kéo trên đã di chuyển trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Trị đoạn giáp địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Triệu Phong vào khoảng hơn 0 giờ 6 ngày 22 tháng 6. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Chiếc xe đầu kéo chở gỗ lim có dấu hiệu quá khổ quá tải trên qua quốc lộ một đoạn giáp thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc vào khoảng 20 giờ 40 ngày 23 tháng 6. Liên quan đến chiếc xe đầu kéo chở số gỗ lim khủng đi chót lọt qua nhiều tỉnh thành trên, trước đó báo giao thông đã đưa tin vào khoảng 15 giờ 30 ngày 28 tháng 6. Trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một đoạn qua xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát 15H01097 kéo theo dơ móc biển kiểm soát 15EG17241 đang chở số lượng gỗ nguyên khối lớn. Có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Tiến hành kiểm tra phương tiện. Tài xế Bùi Trọng Thái quê tỉnh Thái Nguyên chỉ xuất trình được nguồn gốc số gỗ trên là gỗ lim nhập khẩu từ nước ngoài về cảng Đình Vũ, Hải Phòng với số lượng hơn 83 mét khối. Đến chiều 29 tháng 6, tài xế này vẫn chưa xuất trình cung cấp được giấy phép chở hàng siêu trường siêu trọng. Theo Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, qua kiểm tra bước đầu, xe đầu kéo trên đã chở 13 lóng gỗ lim tali tròn, gỗ lim Nam Phi, có đường kính mỗi lóng gần 1 mét. Tổng chiều dài các lóng gỗ vượt hơn 4 mét so với chiều dài cho phép của xe. Ngay sau khi kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản tạm giữ phương tiện giấy phép lái xe. Tuy nhiên, tài xế không ký vào biên bản. Theo tài xế xe đầu kéo, chiếc xe chở hơn 83 mét khối gỗ nói trên đang lưu thông từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhân của khối lượng gỗ trên xe là một công ty lâm sản có địa chỉ tại Hà Nội. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Công an Kinh tế, Tri Cục Kiểm Lâm kiểm tra nguồn gốc số gỗ trên. Đồng thời yêu cầu lái xe đưa phương tiện về bãi đỗ, tiến hành cân tải trọng, đo chiều dài để có phương án xử lý, Thượng tá Giang cho biết. Như vậy, chiếc xe đầu kéo trên đã có hành trình gần 1.000 km. Qua cả chục tỉnh thành dù có dấu hiệu trở quá khổ, quá tải nhưng không hiểu sao vẫn bình an vô sự trước khi vào địa phận Quảng Ngãi. Cảm ơn các bạn đã xem tin. Nhớ like, comment, đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ có gì hot nhé.